đây chào mọi người nhé lâu rồi không có làm clip nay nhận được cái âm ly này. mở lên bây giờ hiện tại mình đang mở này. Đó, mở lên là bắt đầu có nó nó kêu à, tiếng kêu quý đợi khoảng chừng 5 à, phút 10 phút gì nó mới bị Rồi để mình kéo cái máy cho mọi người xem nha à, ở đây là cái volume nè mình quay nè à, không có gì hết nha rồi mình kéo qua bên đây nè khả năng là cái phần eco này nó bị nhiều hơn nhé rồi bây giờ mình sẽ à, tháo cái vôi eco ra tắt ha tất cả phần mít này luôn nha đó, mấy cái chân cẳng mà người dòm à, như là nó cũ quá lâu quá nó bông hết rồi. đây nè à. giờ mình sẽ chấm lại tất cả các món hàng này nha và cái con biến trở này thay hết đi này, giá thành nó cũng rẻ mà à, mình để ít như một ký nè nha ướp này một ký nè giờ mình đo hai chân ngoài đó đi ha mình kêu tạm coi là chân hai chân ba đi hai chân à, một hai ba ha này là mình đo chân ngoài chân trong thì cũng được à, mình đặt cái chân giữa nè à, mọi người thấy giận không giận nó không có tác dụng gì cả tiếp theo con này đầu tiên này. À, dặn lên nó không có tác dụng gì nó đứng chỗ một con này cũng vậy ta kiểu gì hết à, nháo nháo rồi đây đây mình dự định mình thay hết đi nha à, để nói mình thế này đây là cái bo công um, sức ha đó lộn nó bậy nó lớn đây là cái bo eco ha cô này cái dòng máy này cũng lâu đời rồi đó à, nó sử dụng với con là 03 0306 ha à, thì con này cái tiếng tiếng nhại của nó rất là cao ha rồi một mình trình thử lại nhé đây này. mấy cái mặt cái bông mặt hết luôn rồi à. rồi bây giờ trước tiên mình sẽ thay hết nha để cho thấy hết mọi người nhìn nó cũ luôn rồi à, để mình dòm ra ha đó mọi người dòm nó cũ nè mà nó đều không chắc chắn cái này là một đời thay này chứ không có đời trước đời sau ha do do đó là mình thay mình thay hết lượt luôn bên đây bên đây thì có cái con này hay mới mới thôi chứ thực ra nó cũng giống giống nhau luôn ha do đó thôi giờ mình thay hết giờ trước tiên mình sẽ làm hai cái bo này thôi rồi mình điền cho khách à, mình hỏi khách nếu mà dùng hết bo thì nó giá khác còn thay hai bo này giá khác theo mình nghĩ thì chỉ cần thay hai bo này là ok giờ đa số là xài mít không dây do đó là chỉ cần xài một lỗ thôi là ra hai cái mít rồi rồi kẹt kẹt thì nào thích dùng mít dây hai cái lỗ này là quá ok ha rồi bây giờ mình sẽ thay hết toàn bộ xong rồi đó mình cắm vào cho anh thử xem nó có ờ, hết hay không rồi sau khi mình ờ, đã ờ, thay xong chợ ha cạp vô lum lên nha rồi dạ, mình mở con cấm nguồn này. rồi mình mở mở cái công tắc đó, mọi người nghe chắc này nó nghe nó ra tiếng chuông rồi cái này là cái tiếng gõ mỏ mà chắc này là nó ra tiếng chuông rồi nha sáng thì ra tiếng gõ mỏ rồi chiều ờ, mình làm làm lại thì nó ra cái tiếng ờ, ra tiếng chuông rồi thì cái hiện tượng này ở trên á <clears throat> nó có cái tiếng vẫn còn cái tiếng ờ, tiếng delay nha delay nó vẫn còn cái tiếng ờ, rất là nhẹ nhàng luôn nhưng mà cái tiếng hú tiếng rít nó ra thì tiếng hít tiếng rú nó ra thì mình nghĩ là chỉ nó cái phần ờ, một và cái con IC này nó bị ờ, nháo à. thì cái con con delay á con delay là cái con đây con này là kêu là con delay này hay là các con làm trễ làm trễ tiếng vang ừ. à, thì con này thì hầu như là ít ít có hư lắm tại vì à, mình nghe ở trên mình nghe ở trên cái tiếng nó là nó vẫn còn cái tiếng vang ha thì chắc chắn là nó không thể nào nó hư còn cái con à, con ram con ram này thì hầu như là không có kiểm tra không kiểm tra được tại vì con này nó kiểm nó phối hợp trực tiếp với cái con 0306 rồi nha do đó là không cái này kiểm tra chỉ có kiểm tra nguồn của nó nó có đạt chưa và nguồn đã đến nó chưa và cái con delay này ở à, cái con ram này thì cái chân số 16 à, nó là chân mát chân 16 nó là chân mát và cái chân 16 ờ, chân mát và cái chân dương của nó là chân số 8 rồi mình sẽ mở lên mình tắt nha rất <laughs> tối gõ lát và chửi rồi mình bỏ mát vào đấy ha và mình điểm chân mình điểm chân sẵn à, một chân số 8 trên dưới đây rồi chân số 8 rồi những số 8 hiện tại nó không có nguồn luôn nha của mình mình rút chui rồi Để nguồn vào rồi những số đo để chân mát 16 thì chân đây cũng là cái chân mát ha mát nó thì mát chung đây, nó có 5V ha 5V thì à, ok 5V và cái con 0306 á cái con 0306 thì à, cái chân số 18 18 của nó là 5V 18 ở đây số 1 mình sẽ đếm ngoài nhanh dễ 1 2 3 4 5 6 là nó sẽ có nguồn cấp 5V ok rồi à, tiếp theo chân 8 này nó có 5V rồi đến chân 36 36 cũng có 5V à, vậy thì con IC này nguồn cấp đủ luôn ha không có bị xê dịch chút nào cả rồi nguồn của con con ram ok nguồn của con uh, con ba con sáu này vẫn ok thì mình chỉ việc mình thay thử con này tại vì ở đây nó là nó giao tiếp trực tiếp mà nó qua lại trực tiếp với nhau do đó là nó không có qua điện trở gì cả mình chỉ thay thôi rồi để mình thay thử cho mọi người xem lại xong người thì nó lại suy nhớ nhưng mà mình thay xong thì cái tiếng của nó ra là nó bị ờ, vội vội nó không có không có rõ mà nó bị rè nữa đó mình đã ờ, thay luôn cả cái con 0306 ờ, à. thay luôn 0306 nói chung là mình đã thay một cặp của nó rồi một cặp ờ, một con ram và một con vi xử lý ha đây. Đây mình đụng lên trên cái ờ, cái giáp bốm kêu ha rồi nói chung mà thay hai cân này nhưng mà mình thay con cũ thôi mình thay con cũ nhưng mà không có thay con mới ha thì đối với cái dòng mà 0306 này thì à, nó có nhiều bệnh lắm nhưng mà cái à, cái bệnh mà để mà sửa thì nó ít nhưng mà nó thai thì nó nhiều hầu như là mọi người ít có để ý là hư à, hư con, con khiển hoặc là con ram thì ừ. mọi người kiếm cái bo nào mình thì po này thì mình cũng còn nhiều lắm nhưng mà tại mình muốn sửa thôi. Đó. Bây người kiếm mấy cái bo như thế này mình à, có con lắp lúc đó mình cũng hàng vào đây nha mình hàng vào đây để mà mình à, kiểm tra cái con này, này. thì à, đối với cái dòng à, lo kéo này á nó lộn đối với cái dòng à, ECO 0306 này thì mọi người chỉ cần kiểm tra nguồn hầu như là mình thấy kiểm tra nguồn mà xong à, kiểm tra nguồn thì mình thay lại cái con ram khác cái này như giờ cái con này là cái con à, con này của nó là cái con à, này à, là 42 56 bốn hai năm sáu à, đúng là bốn hai năm sáu thì mọi người thay con ờ, nói chung là thay được cho nhau hết dòng này thay được cho nhau hết con ram này thay được cho nhau hết nhưng mà mình có mấy chân thôi mình phải tiết tấu nó lại mấy chân còn ờ, đối với cái con 41 4164 mình có thể thay cho cái con là 8264 mình thay cũng được rồi mình thay cho con 41256 cũng được không có gì cả nhưng mà con 41256 thì à, mình phải à, làm lại một tí ừ, mình câu lại một tí còn cái con IC là m à, BL0306 đây con này đối với con IC này là 0306 này không lấy nét được con 0306 đối với con 0306 này mình có thể mình thay cho con M50195 cũng được hầu như là nó giống nhau ha bình thường thì cái con 50195 thì nó đi với con gam là 74624 ha

luôn luôn một hai hai hai ba bốn năm sáu luôn luôn luôn luôn một một một hai hai hai hai hai ba ba bốn bốn năm năm sáu à, mà cảm thấy nó vang mà nó dứt không hết đó, thì mình ca không có hay thì mình dặn lại ha à, mình dặn cái nút repeat nè cho nó à, vang ít lại một tí còn cái delay này cho nó nhiều một tí luôn luôn luôn một một hai hai hai ba ba ba bốn năm sáu lúc lúc lúc lúc lúc lúc rồi nghe rất hay nghe rất là âm thanh rất tốt rồi bây giờ mình sẽ dặn vào và cái này thì mình chưa có gáp được nha tại vì người ta còn yêu cầu gấp bạn nó yêu cầu lắp cái bluetooth nữa lắp cái bluetooth thì mình đây mình có cái bluetooth này mình lắp cái à, bluetooth này vào ha thì uh, ở đây thì mình sẽ lắp thẳng vào đây à, mình lắp thẳng đây mình cạo hai cái à, mặt này lát mình dán lại cho nó đẹp thôi chứ không có gì à, cái này thì chủ yếu là dán à, mình lấy ra rồi lấy ra rồi cái mình ịn nó vào đây mình đo cái chỗ nào đó nó vừa đó mình cắt cắt tặng cho nó đẹp như đây để cho mọi người coi ha rõ rõ là mình để cái máy từ trên xuống dưới mình lấy cái bút để mình viết mình đánh dấu thì ở đây mình gờ ở trong đây ở đây thì nó đi xuống ờ, dài lắm mình để như đặt sát sát qua đây cho nó đẹp lòng thôi rồi ở đây mình vẽ như thế này đó, thì mọi người lấy cái máy mài nói gì cắt thôi đây ở đây là khi mình đã làm xong đó ấn vào cái khi ờ, xong tí mình dán lại như cũ thôi wow. đẹp cũng chưa bộ hả rồi mình sẽ ờ, cấu dây ha thì dây thì mọi người lấy một cái dắt tốt nhất là mọi người nên lấy một thôi lấy một cái thôi đừng có lấy hai cái đầu lấy sao cắt sao cái này chỉ có một đường hai đường rồi lấy một cộng thôi <coughs> tại sao lấy một cộng đây mình lấy nếu mà mình làm y như cái lo kéo thì mình lấy hai cái tất cả mình điều khiển điều khiển trên đây do đó mình lấy một cái thôi còn cái kia mình cắm lại như người ta xài tivi người bỏ vô xài bình thường còn mình xài điện thoại thì mình chỉ duy nhất điện thoại thôi nhưng mà mình nghĩ một khi ta đã gắn rồi <coughs> cũng không mấy người xài à, tivi nữa đâu để xài điện thoại thôi để mình tăng dây mình đổ dây luôn cho nó xong đi ha rồi cho mọi người xem đây ở đây à, mình đã xong mọi người xem ha tại à, nguồn của nó mình không có dùng cái à, nguồn nắng hay là dùng cái cục sạc điện thoại luôn ha dùng hẳn cái adapter 5V luôn đây tín hiệu thì mình lấy một tín hiệu thôi mình giải mọi người xem thấy được không đó, mình dán là lại hết rồi ok luôn ha cũng được cũng đổi rồi à, mình mở nguồn cho mọi người xem thử nha sai cái à, dây in trong để mình sẽ tháo vô hàng để thắng vô bên kia ha nào người nào radio đó quỳnh cán qua lá hẹ đó các bạn ha chưa chưa vô bluetooth cái này mới ờ, mới gắn luôn chưa có dò lúc lúc bậc hay thầy lúc lúc bậc hay con lúc nhân sở lúc lúc bậc hay con lúc lúc sầu lúc lúc lúc như vậy là đã ok ha mọi người giờ hôm nay đây là cái chỗ mình không bỏ vô nè nha nhìn vậy à. rồi mình chút rồi như vậy là ok ha thì à, cái máy này à, nó có kêu kêu cọc cọc cọc cọc cọc cọc nữa ha rồi khi biến thở đi thay biến trở xong thì nó như chim hót À, mình tưởng, tưởng tượng như là cái lúc đầu đó là cái tiếng rõ mỏ và tiếng sau là cái tiếng chuông vậy đó à, xong rồi cái mình à, kiểm tra nguồn ha nguồn cấp cho hai con IC này à, à, 0306 4164 à xong rồi là giờ nó ok luôn ha tiếng nhại rồi im luôn rồi mình gắn thêm cái vào bluetooth nữa rồi giờ mình lấy cái máy xuống rồi mình quay cho mình xem lúc một một hai ba bốn năm sáu lúc lúc lúc lúc lúc ok rồi vậy là ok ha rồi còn à, cấm thì mình cũng cấm bình thường thôi ờ, cấm ngõ sao còn một cái ngõ a thì mình ờ, ngõ b chứ ngõ b thì mình chậm lấy đồ mình chấm lại luôn rồi còn cái ngõ a thì bình thường chứ mình không có để ờ, trên bluetooth luôn nha đôi khi cái bluetooth hư hay gì đó cái ờ, không mở được cái kia thì ờ, mình làm gì lâu dài còn nguồn thì mình làm cái nguồn nó chắc chắn luôn ha không có để cái nguồn điện thoại hay là nắng nguồn gì hết rồi chào mọi người nha chúc mọi người thành công